đóng cửa không cho người ra bắt nhân gái phụ là tình ân sâu người đâu ăn nói khôn ngoan cổ kêu mắt vườn mày ngà quan họ trông càng thêm xinh chị hai chị ba chúng em xin ca câu đóng cửa không cho người ra trông càng thêm xinh ấy mấy xinh quan họ trông càng thêm xinh có mắt rằng chúng em say Dạ có em chào Ô mấy tình à, là tình nỗi này Chào anh